Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái bản tin buổi sáng đầu tiên trước khi mà chúng ta bước vào một tuần mới có rất nhiều các thông tin có thể diễn ra trong tuần này như là Fed có thể tăng lãi suất 0.5% có thể nhiều hơn. Nhưng tuy nhiên thì theo uh, những cái ờ, thông tin báo chí hoặc là rất nhiều thông tin khác thì khả năng Fed có thể tăng lãi suất tầm khoảng 0 Việc mà Fed tăng lãi suất như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán thế giới và đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới? Thì hôm nay chúng ta sẽ có buổi giao lưu để chúng ta bắt đầu phân tích về góc nhìn về thị trường. Ở trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều các bạn có nói rằng là việc mà để đánh giá phân tích tổng quan về thị trường trong thời điểm này dựa vào bùng nổ theo đờ thì nó có khách quan hay không? nên chính vì vậy thì việc mà để chúng ta biết rằng là để đầu tư chứng khoán không phải là chúng ta cứ nhắm mắt vào để chúng ta mua tham gia vào thị trường thay vì chúng ta gì ạ chúng ta hãy gì ạ hãy uh, hiểu rõ rằng là việc để tham gia thị trường thì chúng ta cần phải nắm rõ được các nguyên lý vận động của thị trường hiểu rõ được các chu kỳ của cổ phiếu của thị trường chung đặc biệt là chu kỳ của kinh tế vĩ mô à, thông thường thì chu kỳ kinh tế vĩ mô nó tác động đến chu kỳ của ngành và chu kỳ của ngành thì tác động đến chu kỳ của nhóm dòng cổ phiếu tác động đến các nhóm cổ phiếu khác nhau ok anh chị em nghe rõ ạ nếu anh chị em nghe rõ thì comment số 1 ạ nếu anh chị em nghe rõ comment số 1 để chúng ta bắt đầu ở trong một vài phút nữa à, hôm nay Dũng sẽ có bản tin sáng và trong tuần này à, các bạn lưu ý là Dũng đang có một cái chương trình học tập ở Nha Trang nên chính vì vậy thì toàn bộ cái live stream của mình toàn bộ chia sẻ của mình sẽ vào buổi sáng để giúp cho anh chị em có tiện theo dõi trong cái việc mà nắm bắt được thị trường chung cũng như là xu hướng của cổ phiếu diễn ra như thế nào. À, trước khi uh, Dũng uh, chia sẻ về phần hôm nay thì có đôi chút phải nói về câu chuyện đó là học tập. Học tập thì chúng ta phải học tập trọn vẹn. Tầm của chúng ta ở đâu thì tiền nó ở đó. Tức là nếu chúng ta tầm mà không có tầm thì làm sao có tiền được à, phần lớn mọi người cứ thích nghe một cổ cổ phiếu à, mua bán đầu tư dựa vào chúng ta gọi là không làm mà có ăn như thế nào gọi là không làm mà có ăn tức là bạn mua một cổ phiếu để đầu tư dài hạn à, thực tế thì à, chúng ta phải tổng tổng tổng kết lại chúng ta cần phải thống kê lại xem là có bao nhiêu nhà đầu tư mà khi mà chúng ta mua cổ phiếu chúng ta ném ở đó sau một thời gian có ăn phần lớn những người mà người ta mua cổ phiếu người ta để đó sau đó một thời gian cổ phiếu tăng gấp nhiều lần là trong đó họ cần phải gì ạ rất am hiểu tinh thông nha am hiểu tinh thông về cổ phiếu nha am hiểu tinh thần thông về cổ phiếu am hiểu tinh thông về gì ạ doanh nghiệp am hiểu tinh thông về chu kỳ của cổ phiếu đó trong gì ạ ba bốn năm chứ không phải là chúng ta nghe một ai đó mà chúng ta lại cứ thấy rằng là nó tốt đầu tư ví dụ như các bạn đã thấy là có thể từ nay đến giữa năm 2023 Dũng dự đoán thôi còn có thể là sau này có thể nó khác đi tại vì Dũng còn quan sát thị trường chung thì thị trường chúng ta sẽ bước vào một những cái giai đoạn mà nó rất khó lường đặc biệt là năm 2023 lúc đấy trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản nó tăng rất là mạnh nên lúc này dẫn đến một cái tình trạng đó là có thể các nhiều ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng có thể là gì ạ các doanh nghiệp bất động sản có thể nhiều những doanh nghiệp bất động sản đóng cửa tuy nhiên đây cũng là một cái gì ạ cơ hội cho những doanh nghiệp nào làm ăn mang tính chất là chính trực làm ăn theo kiểu như là có bài bản thì những doanh nghiệp đó lại tăng rất mạnh và lúc đó chúng ta có tiền chúng ta đầu tư vào những doanh nghiệp như vậy thì đấy chính là cái cách mà chúng ta gọi là đầu tư bài bản và hiểu rõ thị trường còn trong lúc này thì chúng ta biết rằng là xấu tốt lẫn lộn nên chính vì vậy để đưa ra quyết định mua cổ phiếu nào đầu tư chung và dài hạn trong lúc này thì thực sự đó là con dao hai lưỡi với chúng ta nó mang tính chất là lô đề may mắn là cao nên chính vì vậy bao nhiêu bạn hiểu rõ cái thông điệp trước khi Dũng phân tích cái buổi sáng nay có thể comment cho Dũng số 10 đúng không ạ nếu anh chị em nào đã hiểu cái thông điệp đó là thời điểm này không phải là lúc mà chúng ta đầu tư dài hạn bởi vì thứ nhất là chúng ta cũng chưa biết rằng là chu kỳ tới chu kỳ tới cái nhóm ngành nào là có nhóm dẫn đầu thông thường thì một nhóm dẫn đầu ở chu kỳ trước ít khi nó sẽ quay trở lại dẫn đầu chu kỳ tiếp theo nên nó cần phải một khoảng thời gian ít nhất là 6 tháng đến một năm trước khi nó bước vào một chu kỳ mới nên chính vì vậy thì bạn đừng có mong tưởng là một cổ phiếu sau đợt trước nó tăng mạnh thì đợt này nó cũng tăng mạnh giống như năm 2020 21 hoặc là 2019 18 17 chúng ta biết rằng là một cái chu kỳ kinh tế một chu kỳ của cổ phiếu thường nó kéo dài ở Việt Nam thì chúng ta thấy là chu kỳ cổ phiếu nhóm nào khỏe nhất mạnh nhất thì khoảng 2 năm còn đa phần là dưới một năm thậm chí là 6 tháng vậy bạn nhìn thấy là DG của nó là chu kỳ của nó trong 6 tháng thôi vậy bạn đầu tư trong 5 năm thì vấn đề là bây giờ bạn sẽ ra sao hoặc là bạn nhìn thấy một vài cổ phiếu như Hòa Phát chu kỳ của nó khoảng độ 2 năm thì đến bây giờ nó bước vào chu kỳ giảm nhưng bạn lại thấy rằng khi mà chu kỳ giảm thì bạn lại mua vào bạn nghĩ rằng là đây là món hời để mua vào nên đấy là cái việc mà cái sai lầm lớn của nhà đầu tư chúng ta có 5 sai lầm sai lầm đầu tiên là gì ạ sai lầm mua trung bình giá xuống bởi vì chu kỳ đang giảm mà mua trung bình giá xuống thì đấy là sai lầm trầm trọng của nhà đầu tư bởi vì họ nghĩ rằng là cổ phiếu định giá nó rẻ P trên E nó rẻ nên họ mua vào bao anh chị em đã mắc cái sai lầm này có thể comment số 1 đúng không ạ tức là thấy cổ phiếu nó rẻ thấy gì ạ định giá nó rẻ nhưng thực tế chu kỳ nó đang là chu giảm thì chúng ta lại mua vào thì đấy là gì ạ đấy thì chúng ta thấy là thế thì ở đây chúng ta nữa là bạn các bạn không hiểu về cái này này nên khi mà các bạn thấy là cái điều này các bạn ngày xưa các bạn nhớ là Dũng nhắc rất nhiều vào gì ạ bạn nhớ cổ phiếu nào không ạ đấy thế thì những cái bạn nào vì chúng ta tiêu cực thì chúng ta mới nghĩ tiêu cực các bạn bạn hiểu đơn giản thế này nếu bạn tại sao phải nhắc cổ phiếu này thì bạn phải hiểu đơn giản trong cái đầu chúng ta phải nghĩ phải tư duy chứ không không phải là tự nhiên nói cổ phiếu đó từ đầu năm đến bây giờ nên chúng ta bạn Nguyễn Quỳnh bạn hiểu đơn giản đúng không ạ cái buổi sáng cũng không muốn nói cái điều này tại vì chúng ta nghĩ tiêu cực thì nó sẽ tiêu cực vì cuộc đời chúng ta nó rất là là gì ạ cuộc đời chúng ta rất là là là là là, là bi đát bởi vì phản ứng của chúng ta sự kiện nó tạo ra phản ứng các bạn biết là một sự kiện nếu các bạn nhìn sự kiện đó là nhắc cổ phiếu đó thì nhiều các bạn đã bị bán cổ phiếu ra từ đời rồi bạn thoát ra thì câu chuyện này các bạn sẽ không bị như vậy nữa còn bây giờ bạn lại tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đó và vài hôm nữa nó tái chia cổ phiếu sau khi nó chia cổ phiếu không ai mua sau sang năm gì ạ à, chúng ta biết là những cái vấn đề trái phiếu nó được gì ạ à, hoán đổi vấn đề là doanh nghiệp của nó gì ạ à, đã được rút hết vốn rút hết ruột ra rồi bản thân các công ty con nó cũng bán ra rồi thế thì bạn nếu bạn Nguyễn Quỳnh bạn có hiểu điều này không ạ nếu mình không sử dụng tư duy không sử dụng tư duy á cái tư duy cái đầu á để đầu tư á thì tốt nhất đừng có đầu tư đấy là cái điều đầu tiên là như vậy mình hiểu đơn giản nó là gì ạ mình đừng có nói những cái điều mang tích tiêu cực bởi vì buổi sáng này chúng ta hiểu đơn giản là gì cảm tức là chúng ta phải hiểu đơn giản này chúng ta phải thấy rằng cái những cái điều đó ngày xưa các bạn nhớ không ạ Dũng nói ở FLC ai nhớ là FLC Road tất cả những cổ phiếu đó đều được nhắc đi nhắc lại và rất nhiều người khó chịu với điều này nhưng cuối cùng chúng ta phải trả giá một cái việc rất đắt với việc để thiếu hiểu biết với việc kiêu ngạo với việc mà chúng ta gì ạ thấy những cái điều mà chúng ta không nghĩ rằng là nó xảy ra những cái cổ phiếu đó Dũng đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần nhưng nhiều người vẫn gì ạ cảm giác là gì ạ thấy rằng là cái điều này nó gì ạ nó không ảnh hưởng bởi vì chúng ta nghĩ là nó không bị làm sao cả ở đây chúng ta cũng thấy rằng là những doanh nghiệp ngành thép sẽ có những doanh nghiệp cũng gì ạ bị mất bởi vì chúng ta nhớ là ngày xưa có những doanh nghiệp thép Việt Ý có những doanh nghiệp thép gì ạ thép Việt Ý thép Việt Đức nó rất là khỏe cổ phiếu nó tăng hàng lần nhưng sau đó một thời gian gần như nó không thể tăng được nữa và bắt đầu nó được thay thế bởi về thép gì ạ thép hòa phát thép HSG và cũng có giai đoạn thép HSG cũng gần như là chúng ta thấy là gần như là mất hết toàn bộ tài sản nên ở đây chúng ta hiểu đơn giản là không phải những cổ phiếu tốt là nó sẽ tốt giống như là cổ phiếu gì ạ thì Facebook bao nhiêu trái nghĩa là trong khoảng 500 năm nữa 6 năm nữa có khi ở Facebook không còn nữa giống như Yahoo các bạn có nghĩ như vậy không 5 năm nữa 6 năm nữa có vẻ lúc đó có thể là tiktok vậy nếu bây giờ cổ phiếu facebook nó đang rẻ như vậy bạn có nên đầu tư không ạ hello bạn có nhớ là cái gì ạ nokia không ạ nokia là một cổ phiếu rất là khỏe ai nghĩ rằng nokia có thể bị phá sản nhưng vì thiếu hiểu biết vì thiếu kiến thức vì không hiểu rõ về chu kỳ thị trường nên chúng ta vẫn cứ mua nokia vì giá nó rẻ nên rất nhiều nhà đầu tư thì à, dính vào cổ phiếu đó nhưng quan trọng là cái vấn đề của chúng ta là một chuyện nhưng nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình chúng ta ảnh hưởng đến con chúng ta cơm ăn của chúng ta bố mẹ chúng ta sức khỏe chúng ta những cái mối quan hệ xung quanh chúng ta nên việc mà dũng nhắc những điều này bởi vì dũng đã từng ở trải qua những trạng thái như vậy đã trải qua những trạng thái như vậy nên dũng mong muốn rằng các bạn ạ hiểu đơn giản là khi mà dũng nhắc cái điều này nhiều lần chẳng hạn bạn nào thấy rằng dũng nhắc nhiều lần cổ phiếu này. ạ cổ phiếu gì ạ à? những cổ phiếu bo cung những cổ phiếu vay trái phiếu lớn những cổ phiếu nào các bạn có thể comment đi ạ bo cung đang gì ạ à? đang được rút vốn ra ngoài thị trường đang được gì ạ à? ban lãnh đạo rút không nắm giữ đúng không chẳng hạn như các bạn phải nhớ những cái điều này nên các bạn nhớ là cái gì vì chúng ta đang có một cái tư duy đang tập trung ở đâu có cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu diện Novoland bởi vì cái cổ phiếu này nó đang vay trái phiếu rất lớn bản thân ông chủ chủ của nó còn rút tiền ra không nắm giữ cổ phiếu thì rõ ràng là cổ phiếu này nó gì ạ nó không bền chúng ta bao nhiêu bạn thấy điều này có thể comment cho Dũng số 2 được không ạ tức là Novoland Novoland là cổ phiếu như vậy nó là cổ phiếu bo cung nó là cổ phiếu gì ạ chủ doanh nghiệp rút vốn nó là cổ phiếu mà mỗi một sự bán dự án bất động sản nó bán ra nó yêu cầu nhà đầu tư mua cổ phiếu đó là cách mà nó gì ạ nó nó có thể nâng tức là chúng ta gọi là sử dụng đòn bẩy sử đòn đòn bẩy nhà đầu tư và sử dụng đòn bẩy tài chính để tạo ra doanh nghiệp tăng rất là mạnh Novaland đúng không ạ Novaland xin cảm ơn à, tiếp theo là gì ạ chúng ta thấy là cổ phiếu PDR à, PDR thế thì cái cổ phiếu này cũng tương tự như vậy năm vừa rồi là phát hành trái phiếu rất là lớn và cái cổ phiếu này thì các bạn biết là phát hành trái phiếu thì sang năm phải chuyển đổi đúng không chúng ta gọi là tay không bắt giặc một doanh nghiệp có thể mấy trăm tỷ sau đó lên mấy nghìn tỷ sau đó chúng ta nghĩ là doanh nghiệp lớn nhưng gọi là tay không bắt giặc thì đi gì ạ à? đi nhiều ngày đi lâu thì kiểu kiểu gì gì ạ à? đi đêm thì kiểu gì cũng gặp ma đúng không nên chính vì vậy chúng ta hiểu đơn giản là những cổ phiếu đó sẽ gì ạ à? sẽ có những cái rủi ro rất là lớn nếu chúng ta không nắm rõ được hay là cổ phiếu gì ạ lại nhắc lại cổ phiếu gì ạ hello lại bạn bạn nào bạn nhắc lại cổ phiếu gì tiếp ạ chúng ta phải nắm giữ và hiểu rõ về cái nhóm cổ phiếu đó Dũng chỉ nhắc một cổ phiếu để các bạn hiểu rõ là nhóm cổ phiếu đó sẽ có những cổ phiếu trong nhóm đó có thể sau này không còn nữa đấy các bạn nhá có cổ phiếu đó trong nhóm nữa có thể sau này không còn nữa các bạn biết rằng rất nhiều có cổ phiếu đấy nó chạy như thế nó chạy lên và sau đó nó bán hết tài sản đây là một chiến lược của đầu tư của các big boy chẳng hạn như là chúng ta thấy là DG lại nhắc lại câu chuyện này bởi vì cái thằng cổ phiếu này á không phải đương nhiên mà nó có cái điều này đâu ạ bởi vì rõ ràng là cái thằng thằng mà công ty con của nó là công ty Thiên Tân cứ bán vốn thoái vốn ra hết rõ ràng là gì ạ các công ty như là một số vừa rồi thoái hết ra nó nó phải như thế nào mới thoái nên khi mà chúng ta không sử dụng cái đầu tư duy để đầu tư và cứ mua cổ phiếu trung bình giá giảm sau đó lại nói rằng là nó tốt bởi vì tốt thì nó phải giữ lại nó phải mua nó phải nắm giữ nó phải mua thêm cổ phiếu vì giá rẻ tốt mới bây giá nó gì ạ 20 nó để bán hết cổ phiếu ra thế thì tốt ở đâu mà cái đầu chúng ta nó không không động não thì đầu tư như vậy thì nó vừa tốn ạ? tốn tiền của của gì ạ của vợ con của chồng con của gia đình chúng ta mà chúng ta lại thờ ơ như vậy mà cứ đi nghe thằng nào đó và trong khi đó những cái miếng cơm manh áo gia đình chúng ta chúng ta không quan tâm thì đấy là cái mà Dũng muốn nhắc lại anh chị em cái điều này bởi vì sang năm trong thời gian tới những cái nhóm đấy không biết nó như thế nào đâu đấy là cái điều đầu tiên chúng ta biết còn nó tốt yên tâm những cái cổ phiếu mà nó chạy theo hết chu kỳ này nó sẽ lên theo gì ạ nó sẽ lên nó cần phải tích lũy chứ không lên ngày đâu đấy là cái điều mà những nhà đầu tư hàng Dũng hơn 10 năm kinh nghiệm rồi nên cũng biết cái điều này Dũng nhắc anh chị em để anh chị em nắm rõ được bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện hôm nay thế bao nhiêu bạn đã hiểu rõ cái thông điệp một số thông điệp buổi hôm nay đầu phiên Dũng nhắc lại anh chị em để anh chị em biết là nếu những cổ phiếu nó có hồi thì làm sao ạ nếu nó có hồi làm sao ạ đấy chúng ta phải nhớ là nếu nó hồi thì làm sao đấy phải hiểu đơn giản chủ nó bán hết ra rồi mà bây giờ lại phát hành trái phiếu 15 mà vậy nếu nó hồi sao nó hồi thì phải bán lại hồi mua vào bắt đáy thế thì chúng ta đang thờ ơ với cơm áo gạo tiền của gia đình chúng ta mà vẫn thờ ơ thì đấy là cái gì ạ cái mà chúng ta phải hiểu còn nó lên thì chúng ta phải cảm giác tiếc nhưng chủ nó bán thì rõ ràng là nó phải có vấn đề nó mới bán bao nhiêu anh em chưa hiểu rõ điều này comment cho Dũng số 50 đúng không ạ 50 50 là 50 chúng ta bây giờ chưa lưỡng lự được không biết là 50 bán hay 50 mua nhưng rõ ràng là cái nhóm mà bị tự nhiên là gì ạ Him Lam nó bán Thiên Tân nó bán sau đó nó lại có một cái thằng mẹ marketing cho nó thì rõ ràng là chúng ta phải hiểu đơn giản là cái này chúng ta đầu óc chúng ta phải xử lý não chứ không phải xử lý gì ạ cảm tính hay gọi là cảm xúc nó đến từ từ từ cái cảm tính do thiếu kiến thức do thiếu kinh nghiệm do lòng tham do thậm chí là do sự đố kỵ mà tạo ra đố kỵ là thấy thằng khác kiếm được tiền mà mình không kiếm được tiền đố kỵ nó chính là fomo người ta nói fomo cho nó gì ạ à, nó đỡ thôi nhưng những ông mà tham lam hay là đố kỵ thì dẫn đến là nó như vậy thôi thế bây giờ chúng ta lại đến câu chuyện khác câu chuyện của uh, bung đục theo đà thế thì ở đây chúng ta phải nhớ là này này trong đợt này là rất nhiều báo cáo các công ty nhá báo cáo các công ty sẽ ra trong thời gian tới nên ở đây chúng ta là có những cổ phiếu tăng trần của ngày hôm nay nhưng ngày mai giảm sàn ví dụ như cổ phiếu nào các bạn comment ạ cổ phiếu tăng trần của ngày hôm nay thì hôm nay hôm qua giảm sàn thì chúng ta phải hiểu đơn giản là cổ phiếu nào ạ có phải là hôm trước có cổ phiếu thì HSG tăng trần hôm sau giảm sàn không do kết quả kinh doanh nó xấu nên ở đây chúng ta hiểu đơn giản là Big Boy nhà tạo lập nó biết cái điều này nên nó sẽ cố tình kéo trần của cái phiên hôm trước sau đó nó xả hôm sau nên chính vì vậy bùng nổ theo đà thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được là những cái cổ phiếu trần hôm trước chưa chắc đã giả tăng tiếp và thậm chí làm sàn chúng nó bị lỗ rất nặng nên ở đây chúng ta phải tránh là những cái cổ phiếu nha những cái cổ phiếu nó liên quan đến gì ạ cổ phiếu nó liên quan đến gì ạ? kết quả kinh doanh xấu là chúng ta phải thoát ra ở thời điểm này thì chúng ta gì ạ thực tế là có nhiều cổ phiếu chưa báo cáo kết quả kinh doanh nhưng chúng ta có thể dự đoán được nên hãy thì thoát ra hoặc là những cái ngành như thép chắc chắn là xấu rồi không phải nói nữa bất động sản khả năng xấu rồi chắc không phải nói nữa chứng khoán thì chưa biết nhưng rõ ràng là cũng khá là không không tốt và ngân hàng có thể tốt hơn nhưng đấy là chúng ta có thể nhìn thấy là thống kê xem hay là một số các cổ phiếu bất động sản công nghiệp năm vừa rồi như là KD Kinh Bắc chẳng thế báo cáo một đằng làm một nẻo đấy là láo và khi chủ doanh nghiệp mà làm như vậy thì chúng ta phải gì ạ? tránh xa đó chỉ đầu tư nó theo đúng chu kỳ thôi còn những cái cổ phiếu mà đầu tư giai đoạn này thì nó gì ạ nó đã gì ạ chủ nó đã, đã bất ổn trong nhiều năm rồi nó đã làm phím hàng các tóm lại là nó đã có những cái cái dịch vụ phi vụ không ok lắm rồi thì chúng ta cần phải chắn tránh bởi vì lúc này chúng ta cần phải thoát ra thế bây giờ trong tuần này chúng ta sẽ thấy là chúng ta có một số cái câu chuyện chính chúng phải làm ngay một là nó gì ạ một đó là phép tăng lãi suất chắc chắn là phép tăng lãi suất à, Dũng quan sát ở đây thì rõ ràng ở đây chúng ta là biến động của cái thằng USD các bạn nhìn này Dũng sẽ nói nhật thật nhanh cái này này tại vì à, bây giờ Dũng phải lên lớp rồi USD đấy đây là biến động của USD đây là biến động BD nếu biến động lên nó về vùng này thì nếu phép tăng lãi suất nó lại tiếp tục tăng đấy, nó lại áp lực lên cái gì ạ thị trường chúng ta và thứ hai là cái chỉ số Dow Jones khi mà phép tăng lãi suất thì bây giờ Dow Jones nó nằm ở vùng cản lớn rồi thì khả năng nó cũng gì ạ đó có thể tác động ngược lại nha có khả năng tác động ngược lại đến thị trường thế là Dow Jones và gì ạ Dow Jones và Dow Jones thì có khả năng biến động mạnh trong uh, thời gian tới và Fed nghĩ tăng lãi suất thì chúng ta nhìn thấy là cái chỉ số USD nó lại tiếp tục hồi còn hồi đến đâu thì chưa biết nhưng rõ ràng khả năng nó ảnh hưởng đến gì ạ thị trường chúng ta chúng ta đang có hai cái bị ảnh hưởng một là Fed tăng lãi suất và dẫn đến là Dow Jones ảnh hưởng cái thứ hai là gì ạ kết quả kinh doanh tới có thể có những cổ phiếu không được tốt nên chính vì vậy để tìm ra cổ phiếu tốt trong lĩnh vực bùng nổ theo đà trong tuần này thì chúng ta phải cần phải xem là kết quả kinh doanh trước khi chúng ta có thể mua những cổ phiếu đó thì Dũng sẽ tiếp tục bám sát với chúng ta vào thị trường trong dạng tới để các bạn có kế hoạch tham gia thị trường thay vì các bạn mua lung tung lại nghe bảo Dũng bùng nổ theo đà mua vào lúc đấy bị lỗ thì cái đấy là cái chúng ta sẽ thấy là rất là rủi ro xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào uh, livestream tiếp theo chúc các bạn có những cái giao dịch thành công và